đu, đu nó Aduh. Itu dua bang. Aduh, sayang bang. Ya, ya. Aduh, aduh, aduh. Ini kena silent eh. Amma, amma. Aduh, stupid. để đi Mamula. De Pidila Mamula. Oh no! Allah. Oh, để lại là chưa tới. Một mùi đã thành được rồi. Pidila. Bên đây. pin đi ba. Về về đây. Cái thành này rồi. 오, 내 거도 하나 더 만들어. 어머, 어머, 아일랜드 Rodou, Ludo. Omega. E no club de estrella. Triple kill. Oh, meu Deus. කරගෙනලා ඉන්නනේ අරු රෙඩි ගල්ලේ නම් කැම්මල්ලියගේ Thôi lên rồi Thôi lên rồi Thôi đùa đùi cả thầy lên rồi Thôi đùa đùa bang രണ്ട് പത്ത് ദിവസം അങ്ങനെ കോബ്രായിട്ടായി കൂടാ Henang. <laughs> Pembagian Henang. Diez dagas no iría. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Oh, Momo! Perché non ho dato cura a Dio. Triple kill! Oh, Momo! Oh, No. Oh, dear. Enggak, enggak. Ngomong. Aduh, diigal gak apa? Aduh, aku juga tidak apa-apa. itu dia. Oh, lu kalau panggil <laughs> awam. Sumbat kan temen. Ini apa? Ini apa? <laughs> තවයේ නගාද මඩ ගෑන්නේ නැකි ඉන්නක triple kill oh, well paid, now well paid. But